Chào cô chú chị và các bạn, em là Hoài Nam, em là nhân viên tư vấn bán hàng uh, piano, uh, guitar, organ và tất cả các đồ nhạc cụ ở à, uh, 3146 và địa hiện phường 7 quận 8 và 69 uh, đường Trần Tiên Nghị phường 7 quận Gò bắc. Hôm nay em sẽ uh, hướng dẫn các bước để các cô chú anh chị có thể nắm rõ hơn về cách để mình đi xem một cây đàn piano cơ cũ nha. À, và nếu như uh, cô chú anh chị cảm thấy uh, những kiến thức em đưa ra nó không thích hợp và nó uh, không có giúp ích gì cho cô chú chị thì cô chú chị có thể không xem còn nếu như cô chú chị nào đã bỏ ra ba mấy bốn chục triệu thậm chí cả trăm triệu để mua đàn piano điện piano cơ cũ về xài thì nếu mình đã bỏ ra số tiền lớn như vậy để mình mua một cái đàn cũ đó, thì không có nghĩa lý gì là năm sáu phút để xem cái clip của những kiến thức em chia sẻ với cô chú anh chị thì em hy vọng là cái à, clip này sẽ giúp cô chú anh chị có thể hiểu rõ hơn và cách để xem đàn nha thì đầu tiên để cho cô chú anh chị có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm mình bắt buộc các cô chú anh chị đầu tiên là phải lên web tham khảo sản phẩm đó ví dụ như là Yamaha thì các đời Yamaha là như thế nào số series đó nó, nó sản xuất tầm ở ở ở ở, ở phân khúc nào và Hawaii cũng vậy những thương hiệu khác cũng vậy thì mình đến tham khảo trước cái dòng sản phẩm mình sẽ đi xem ví dụ như dòng U3H thì em xin thông tin thêm cái dòng U1H, 2H, 3H của dòng A sản xuất từ năm 1975 đến 1980 thì đầu tiên á, mình sẽ xem về tổng thể cái body của đàn body là những cái yếu tố bên ngoài ví như thanh đồng này và những cái uh, màu sơn của đàn thì đó là body nói chung là ở cái ờ, vẻ bên ngoài á, thì nó chính xác là không một cái cửa hàng nào gọi là ngu ngốc đến nỗi mà sẽ để cho nó chạy để cho quý vị và các bạn có thể bắt lỗi nó nhưng mà hàng cũ thì nó có chạy xước thì càng tốt nhưng mà chạy xước ở mức độ ít thôi à, nhưng mà nó càng mới thì càng tốt không sao cả nói, gì, nói chung là cái body này nó không có quyết định đến cái uh, giá trị gọi là cái giá trị uh, âm nhạc chính xác của cái đàn nó chỉ là mang cái tính thẩm mỹ bên ngoài Đấy. bây giờ em sẽ mở cái đàn sẽ đi sâu hơn để cho cô chú chị mình có thể tại vì uh, khi mà mình mua đàn thì mình bắt buộc phải nói với nhân viên bán hàng anh anh anh tháo cái thùng cho tôi xem tôi xem bộ máy bên trong bởi vì các cô chú chị và các bạn bỏ tiền ra tiền có thể xem trọng thể cái đàn không có gì tự nhiên cái đàn này rất là nhiều cách chi tiết tự nhiên mình vô mình thấy cái body ô cái đàn đẹp quá rồi chốt mua nhưng về mở ra mãi trong nát hết đấy thì uh, trước khi xem thì mình xem tổng thể bên ngoài như vậy và sau đó mình sẽ nhờ nhân viên người ta sẽ mở mở đàn ra để chúng ta xem những cái kết cấu và những cái áp sần bên trong thì đây là action à, bên trong thì gọi là bộ máy của đàn bên trong nha bộ máy của đàn đó. thì mình xem như thế nào để mình coi biết nó có thay thế hay không đó. đây mình chỉ soi về cái mắt thường thôi nha chứ mình không nói về cái phần kỹ thuật dành cho những à, cô chú chị nào chưa biết gì về đàn thứ tiên á, là cô chú chị phải nhìn nhìn màu của các gỗ này nó có đều hay không đó. tất nhiên là nhìn màu búa này mà búa nhìn có đều không có những cái búa mà khi mà nó thay thế vào thì cái màu nó sẽ trắng hơn hoặc là nó đen hơn cái búa những cái búa bên cạnh đó, là những sản phẩm nó đã bị thay thế rồi đó. trước tiên là chúng ta coi cái màu của những cái uh, uh, hammer cái búa nó có đều màu hay không phần thứ hai chúng ta xem những cái khe của búa này nó có bị sâu quá không bởi vì cái yếu tố á, là khi mà cái cái cái, cái những cái khe mà đập vô dây á, nó sâu quá thì cái tiếng nó sẽ bị đanh và nó có phần gọi là bí à, còn nó ờ, dạng như là nó còn mới tròn nó không có cái khe này là cái búa nó chắc chắn là sẽ bị thay hoặc là bị mài rồi và những cái yếu tố này á, thì mình không cần quan trọng lắm đâu quan trọng nhất là cái búa này cái diện kết cấu này á, là mình nói chung là những anh kỹ thuật người ta sẽ nhìn người ta sẽ biết còn mình chưa biết gì mình nên nhìn búa trước à. còn tiếp theo mình sẽ nhìn tới những cái khay những cái phím à, cũng tương tự coi thử cái màu của uh, ờ, phím nó có đều không à, nếu mà nó đều ok gỗ nó vẫn là gỗ zin gỗ ngon đàng hoàng à thì một cái vấn đề nữa là em thấy rất nhiều ở cửa hàng à, em thử em hỏi anh ơi cái cái đàn này nó còn mới bao nhiêu à, nhân viên đó báo là mới tầm khoảng 90 95 thậm chí 100 trăm đâu ra các cô chú anh chị suy nghĩ đi nếu mà U3H á, nó sản xuất năm 1975 đến 1980 đến nay gần 35 40 năm rồi mới 95 trăm ai tin em em không tin á thề là em không tin bởi vì những cái cấu trúc bên trong này nè nó bị hao mòn hết trơn rồi nói mà nếu mà nói zin á cái độ zin uh, 85 đến 90 trăm em còn tạm tin nhưng mà nói về 95 trăm trăm là nói thật một câu là em bởi vì những cái cái, cái kết cấu này nè nó đã bị hao mòn quá nhiều rồi nên là à, nó nói cái độ mới của nó là 90 trăm 95 trăm là em không tin thề thề luôn thì em sẽ quay lại cái cái cái cái cái cái cái cái, cái phím này thì thường thường các cô chú chị á, và các thầy cô á, đi xem cái đàn là xong cầm chỗ này việc qua việc lại nó bị gơ nhiều quá nó không sao cả nó thật nó không sao cả cái đó mình có thể làm lại được hết đó nên những cái chi tiết đó mình hạn chế mình không cần phải xem tới quá quan trọng đâu nó không có ảnh hưởng gì tới cái cái cái cái, cái tiếng đàn hoặc là cái cái cấu trúc gì của đàn hết tại vì cái phím đó khi mà mình xong chỗ những cái nỉ này là nó sẽ cứng lại thôi nó không sao cả mình đừng quan tâm quá những cái vấn đề nó nó gọi là vặt vẻo mà nó không có liên quan gì tới cái đàn đó. chỉ cần mình coi cái phím này nó đều đó và nhìn xem những cái nỉ này nè coi thử nó có còn à, à, dạng như là bị hao mòn nhiều hay không đó là ok nếu mà hao mòn nhiều quá hoặc mắc á, thì mình đừng nên mua cái đàn đó tại vì cái cái lớp nỉ đó nó nó nó bị mòn quá nhiều rồi chỉ có thay thế thôi chỉ có thay lại thôi còn không là chịu cái phím nó sẽ bị gơ nhiều lắm cái màu của ờ, những cái ờ, action và cái thay nó đều là ok đôi khi nó cũng có lệch màu một tí do là quá trình như là người ta người trước sử dụng người ta lỡ người đổ nước lên thì cũng không sao nhưng mà đổ một phần nào đó giống như là người ta xử lý lại ok hết trơn thì không sao nha nhưng mà nó dạng như có cái hiện tượng như là nó lệch này kia thì kia mình đừng, đừng sử dụng mình đừng có mua cái sản phẩm đó nó không tốt đâu và cái tiếp theo đó là em sẽ giới thiệu mình đó là pin pin này là pin uh, block pin à, dạng như là cái giống như trên cái phá guitar này nó có có tác dụng là để giữ dây cố định và ổn định cái dây đó à, thì uh, theo em em cũng là một kỹ thuật để lên dây này người ta chơi trong nhạc viện hoặc chơi những cái à, nơi rất là chơi thường xuyên thì trung bình á, thì người ta khoảng chừng 3 tháng hoặc 6 tháng gì đó người ta sẽ lên một lần à, còn mình là chơi ở nhà ngày mình cũng có 15 phút và mà ba tháng mình lên là lên nhiều nó cũng không có tốt đâu bởi vì một khi mình đã lịch cái dây này nè ở đây nó có những cái cái chốt này gỗ này nó sẽ bị gơ ra một tí đó. từ từ mình mình kéo nhiều nó mình lên càng nhiều thì cái pin này nó càng dễ bị bị lỏng và cái độ ổn định của dây nó sẽ bị mất đi đó, đó nên trung bình bên em sẽ à, khuyến khích mình là khoảng một năm mình sẽ lên đây rồi, bởi vì đàn cũ nó ổn định rồi cái chút pin này nó đã ổn định rồi nên là một năm một lần nó sẽ ok nhất bởi vì trong quá trình lên dây á dây nó tuột là nó tuột đều chứ không phải là một nốt này tuột tóc này nó bị tăng lên đó nên là nó tuột đều thì âm thanh nó sẽ không sao nó không ảnh hưởng gì tới người chơi cả chỉ sợ là những nốt này nó giống như là cái lượng sóng giống như cái cái cái cái cái cái, cái tần số mà uh, bị động đất á, là cái tần số đó trên cái bàn phím này thì, trên trên cái âm thanh này thì nó sẽ không tốt nhưng mà thường là những cái người ta tuôn là những cái nốt này nó tuột sẽ tuột đều đó, nên là mình chơi không sao cả đó. thêm một phần uh, quan trọng của pin này và các phần pin này cô chú chị nhìn thật là kỹ ở những cái góc ở trên đây nè nó sẽ hở ra một tí là ok nha là nở tức là cái này nó hở càng ít càng tốt cái chỗ chút pin này tại vì cái lực dây nó gạch xuống á nó sẽ hở lên ở trên đây một tí à, nếu là nó hở càng ít càng tốt không hở càng tốt thêm tại vì à, nó không hở thì cái chút pin chắc chắn nó sẽ còn rất là tốt nó rất là cứng nó giữ dây rất là ok đó đó là một cái uh, em sẽ chia sẻ mình nhưng mà đàn này nó sẽ phân thành ba khuôn là một hai ba mình cố gắng xem những ba khuôn này tại vì cái đàn này á những chốt pin này á nó dạng như là nó không có đi chung không có những yếu tố uh, dạng như là cứng rắn riêng tại vì mỗi một dây nó khác nhau nên là đôi khi có những cái chốt pin mà nó hở nhiều quá chỉ một hai cái thì mình có thể tức là mình chấp nhận được mình ok khá hay còn mà nó hở nhiều quá cái này nó hở dưới đây nó hở nó hở gần hai ba chục chốt pin đừng chọn cái cây đó cây đó chắc chắn là cái chốt pin nó sẽ bị hở và tốc độ ổn định của dây nó sẽ không có tốt à, và cái yếu tố thứ ba em chia sẻ cho cô chú anh chị đó là cái sau bo ừ, sau bo này là cái kết cấu nó là kết nó nó nó được ghép từ nhiều cái uh, gỗ blue lại với nhau à, tạo thành một cái mạng lớn âm thanh của cây đàn này quyết định bởi cái sao bo này tức là âm thanh nó đanh nó sáng nó trầm hoặc cái này kia là quyết định bởi cái sao bo này cô chú anh chị khi mua đàn nên kêu nhân viên kéo cái đàn ra tại vì cái này yếu tố gọi là bậc nhất trong cái nguồn âm thanh nó linh hồn gọi là cái linh hồn âm thanh của cái, cái đàn là nằm ở cái sao này cô chú anh chị xem xem thử nó có dạng như là bị nứt bị nứt hay không nếu mà nó nứt thì âm thanh nó sẽ bị như dạng như bị tù ấy tức là âm thanh nó cái độ rung của cái cái cái tần số âm thanh nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều nên là mình xem cái sao này nó có bị nứt hay không đó cái sao này cô chú chị cố gắng sâu cho kỹ giúp em nếu mà nó có keo này kia thì không sao keo cũng sao cả keo ờ, là người ta dán lại thì không sao cả nhưng mà nó nứt là sẽ có sao sao bo này một khi ví dụ như ở trên cái mảng chỗ sau này nó bị mất cái mảng này đi là âm thanh nó nghe thật sự nói là nghe âm thanh nó giống như là mình cầm cái cái, cái búa mình khỏ mình khỏ như dây á nó không có lưu lại được cái gì hết âm thanh nó thoát ra hết nó không có độ vang và nó cũng không có cái cái cái cái, cái kiểu như uh, tiếng piano tiếng piano chính xác là tiếng là phải ấm và sáng không đăng đó là tiếng piano à. nên là cái sapo này sau thì kỹ nứt thì mình đừng có chọn đó thề luôn nếu mà cái đàn đó mà nó bị nứt cái sapo cái đàn nó giống như bị vứt vậy không còn giá trị gì cả Đấy, cô chú thì xem là thật là kỹ đó. còn nhớ những cái tay nghề bây giờ người ta có thể viết lại những cái sapo nhưng mà cái tiếng nó sẽ bị ảnh hưởng nha, ảnh hưởng rất nhiều đó thì đó là những cái yếu tố mà em đã à, gửi đến cô chú anh chị và em xin chốt lại là cái yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là cái sao cái thứ hai đó là cái pin block giữ dây cái thứ ba đó là những cái action bao gồm cả khay đó bộ máy bên trong đó là những yếu tố cực kỳ quan trọng đến với một cái cây đàn piano uh, uh, cơ cũ và nếu mà để cho các anh á thì các cô chú anh chị à, nào đã chơi đàn hoặc nghe được những cái màu sắc của âm thanh à, thì mình có thể dựa vào những cái yếu tố em chỉ cho cô chú anh chị thì mình đã có thể chọn một cái cây đàn piano cũng khá là ngon rồi nếu mình thắt cây thì nó cực kỳ ngon luôn nhưng mà đời nó ngộ lắm chất lượng không đi chung với rẻ cái đó là chắc chắn một điều chất lượng sẽ không đi chung với rẻ và xin thông báo thêm cho cô chú chị đó là đàn piano cơ cũ này nó sẽ phân thành ba loại loại một nó riêng tầm khoảng 65 đến 85 chập à, còn loại hai loại ba thì sẽ thấp hơn nữa những loại đó đó đã bị thay thế hoặc là nó có bị ảnh hưởng nhiều thứ trong đây à em quên cái nữa cô chú anh chị cố gắng xem cái miếng gan này nha cái miếng gan này nó đừng có gãy hoặc nó nứt gì nha nó gãy nó nứt rồi là chịu luôn á đó. đó thì đó là những cái yếu tố em à, đã uh, chia sẻ cho cô chú anh chị nếu mà cảm thấy cái video em nó ok nó truyền cho cô chú anh chị một cái gọi là uh, những kiến thức để mình có thể đi xem một cái đàn thì cô chú anh chị có thể like hoặc cho em một cái comment gì đó à, hay quá cũng được à, hoặc là em nói nó xàm quá thì cô chú anh chị có thể chửi em cũng chả sao em cũng cho thiệt tiền hết trả sao hết à, thì những cái em chia sẻ cho cô chú anh chị đó là những cái mà kiến thức em đã được học và em đã đi làm kỹ thuật và em sẽ chia sẻ cho mọi người bởi vì bây giờ hàng này nó nó thật là hàng gác nó nhiều Việt Nam rất là nhiều em chia sẻ cái này để cho cô chú anh chị có thể thấy được và có thể lựa chọn được một cái cây đàn piano mình bỏ ra bốn năm triệu thì mình phải được một cái cây đàn thật là xứng đáng trong cái tầm giá đó chứ không phải là nhồi nhồi mua loại hai loại ba gì xong rồi mình cảm thấy ân hận đó thì cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn à, đã xem cái clip của em thì nếu mà cô chú anh chị cần những cái sản phẩm nào và những cái model nào nói chung cái này á, gửi model qua cho em á em chỉ tư vấn sơ thôi vẫn là một trăm phần trăm mình nên đi xem đàn nó sẽ thích hợp nhất và nó sẽ chắc ăn nhất ừ. rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em nha à, cô chú anh chị nào và các bạn có thắc mắc gì thì cứ để comment dưới em sẽ giải đáp hết cho mình gì về những cái kỹ thuật bên trong về bộ máy này về tất cả mọi thứ trên cái đàn này em có thể giải thích được hết cho các cô chú anh chị à. rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều chào cô chú anh chị